thấy là không biết là bạn Quang Chí nghĩ thế nào theo bạn thì nên chọn đáp án nào em thì chọn đáp án C giả vờ yêu giả vờ tại, vì sao ạ tại vì đây là khúc mà có thể nói là đánh dấu một bước mặt mới của Huy trong con à. đường ta nói chung trong cái dòng chảy của thị trường âm nhạc thì cần có những cái điểm nhấn yeah. Dạ. và điểm nhấn đó được thể hiện bằng tác phẩm xin mời à, em cũng đồng ý với ý kiến của Quang Chí cũng đồng ý yeah. Dạ. thưa quý vị và bây giờ thì chúng ta xem Đáp án của bạn Quang Chí sẽ là C. Giả vờ yêu Còn cộng thêm là nhất định là tôi sẽ thắng <laughs> Và bạn Trung Hậu với đáp án là C. Mặt trời chiếu sáng bên cạnh luôn Xin mời bạn tiết lộ bí mật Dạ vâng ạ, đó là ca khúc Giả vờ yêu ạ à. Giả vờ yêu C. Chúc mừng mỗi người 300 điểm lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em những năm tháng yêu nhau xa vời mình cứ cố gắng bên nhau hạnh phúc vun đắp ai kia lối đi đến nơi nào cho chúng ta thưa quý vị câu hỏi thứ hai như sau trong những người thầy luyện thanh nhạc huy sợ nhất là người nào a thầy tạ minh tâm b cô thanh thảo và c thầy thiện 5 giây bắt đầu Hoàng Chí có đáp án rất nhanh và Trung Hậu cũng đã sẵn sàng. À, các bạn có bao giờ nghe Ngô Kiến Huy luyện thanh chưa? Có xem phần một buổi dạ, luyện thanh nào dạ. không? Các Hoàng Chí thì dạ, thường, dạ, thường xuyên. Thường xuyên. Dạ. Vâng, thì thấy à, người thầy nào là dễ dàng nhất dễ nhất thì chắc là thầy thiện thì thầy, thầy thiện. cũng ít ít khi mắng thì à. Ờ. thầy chỉ góp ý nhỏ nhẹ thôi còn bạn trung hậu thì có bao giờ được chứng kiến cảnh luyện thanh không dạ em có cái chứng kiến cảnh luyện thanh của huy rồi ờ thấy người thầy nào mà có vẻ tâm đắc với phần luyện thanh của ngô kiến huy dạ chính là thầy tạm minh tâm thầy tạm minh tâm dạ. ờ. à, còn huy nhận xét về như thế nào về những người thầy của mình thầy dạ, tạm vâng. minh tâm ra sao dạ đầu tiên là thầy tạm minh tâm thì là người thầy mà nói là dạy huy rất là nhiệt, nhiệt tâm và đó một người thầy ờ, rất là nghiêm khắc bởi vì ờ, thầy đã dạy huy cả về thanh nhạc lẫn về cách mà sướng âm đọc nhạc và bây giờ thì nếu như mà mời bạn ờ, thử sướng âm theo kiểu cổ điển opera đây cũng là điều thú vị bởi vì khán giả ừ. nghe ca sĩ hát nhạc nhẹ nhưng không ngờ rằng đó phải có một cái nền thanh dạ. nhạc căn bản đúng không mời bạn dạ một cái âm mà thầy thanh hay luyện nhất là âm y y dạ. dạ âm y rất là khó mi <laughs> mo tuyệt vời và phải cần với độ vang như vậy khi dạ. Yeah. những quảng cao đúng không Quyền còn người thầy thứ hai thầy thiện dạ. Yeah. bạn thấy thế nào à, còn riêng với thầy thiện là một người thầy mà khi vừa mới học gần đây và thầy thẳng thắn góp ý những cái lỗi giúp cho giọng của huy ngày càng dày hơn oh. Ờ. luyện ờ, sức bền cho giọng rồi dạ vâng ạ và cuối cùng là <laughs> cô thanh thảo à, người thầy thanh thảo thì uh, là một coi như là một sư phụ lớn luôn rồi là một người mà đã dạy huy không những là thanh nhạc không mà cả về cách biểu diễn à, cách à, về cách nói chuyện cách ứng xử của người ca sĩ và cả về à, cái tâm của nghề nữa rất là nhiều thứ và cũng là người mà uh, thường là lao huy nhiều nhất trong công ty <laughs> vậy ha chúng ta thử xem là bạn quan trí đã chọn ai b cô thành thảo và trung hậu ủa hai người này có copy bi với nhau vậy ta phải thành thật đi rất là hiểu huy vậy hả ngẫu nhiên đó chúc mừng hai thí sinh chúng ta tiếp tục ghi mỗi người 300 điểm Tiền nè anh ơi Hãy xuống nữa không à, à, Đừng để cơn đau à, ảnh hưởng đến à, việc làm của bạn Giảm nhanh cơn đau với Alaxan Hiệp lực hai chất giảm đau Ibuprofen cùng Paracetamol Alaxan giảm đau nhanh, hiệu quả mạnh Không dùng Alaxan cho phụ nữ có thai 3 tháng cuối Người suy gan suy thận hoặc mất cảm với thành phần của thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Yakun Yakun Yakun Vậy Yakun là gì? Khuẩn sữa Yakun là khuẩn LKC Sirota Đánh bại vi khuẩn có hại trong đường ruột Uống Yakun mỗi ngày Yakun resort vui hè năm sau Anum Matana cải tiến mới Cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho mẹ Này với kem Liosai cho não bé phát triển hoàn thiện Cùng hàm lượng folate cao Giúp phát triển ống thần kinh Anum Matana cho mẹ khỏe và cho bé khỏe à, Không biết là các bạn có rành về những thành viên trong gia đình của ờ, Kiến Huy không ạ? À? Xin mời Trung học Dạ, em có biết về thành viên gia đình trong Kiến Huy ờ có mấy anh em trong gia đình à? dạ nhà gia đình Nguyễn quy có ba anh em quy là con út trong gia đình ừ. con út dạ. ô vậy là nhõng nhẽo nhất ha được yêu được <laughs> yêu được chiều nhất phải không có đúng vậy không huy Tại bị quýnh nhiều nhất thì... à, bị đánh nhiều nhất à? <laughs> tại sao bị đánh đôi lúc thì ờ, huy cũng hơi bốc đồng chú cũng hơi quậy và bị bị quýnh rất là nhiều à, mẹ thì chúng ta chắc ít thưa quý vị và các bạn và chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba như sau món quà nào của khán giả làm Ngô Kiến Huy xúc động nhất? A. Tấm thiệp khổng lồ B. Ngôi nhà bằng que tâm C. Quyển sổ 5 giây bắt đầu Ở đây tấm thiệp khổng lồ là sao bạn có thể giải thích rõ hơn? Dạ đó là trong một cái dịp mà Huy ra mắt cái album là Yêu Như Không Yêu Ồ. Dạ thì uh, các bạn mc đã làm cho một huy một cái tấm thiệp rất là bự cũng uh, cỡ cái này đấy đó hả dạ <laughs> và trên trọng thì rất là nhiều tấm thiệp con được dán vô từng thành viên trong uh, các bạn fan lớp đã dán vô để chúc cho album công. wow cảm động đúng không dạ vâng ạ còn uh, quyển sổ thì cái gì trong đấy uh, đó là quyển sổ thì là một kỷ niệm khác của một bạn khán giả miền tây à. và trong trọng thì đã ghi rất là nhiều những hình ảnh những bài hát của Huy và những sưu tầm dạ, hết dạ, đúng rồi. sổ luôn. Dạ, từ lúc mà ờ. Huy tập trận với vào nghề đến bây giờ à. luôn. <laughs> Và những điều này thì không biết Trung Hậu và Quang trí có chứng kiến không? Huy nhận nhiều nhất là gấu bông. Ờ à, gấu bông. Dạ và thỉnh Vậy thoảng thì là người quan mang phụ đúng không? Dạ thỉnh Hoàng thì xe. con nào đẹp thì sẽ xin Huy không biết. À, câu đẹp thì xin. <laughs> <laughs> Còn ngôi nhà bằng tâm thì sao nhỉ? Dạ vâng, à, một ngôi nhà bằng tâm nữa thì là, là một mà rất là cảm động đó chính là do tất cả các bạn ở fan lớp ngoài Đà Nẵng đã dành ra hai tháng rưỡi để à, dùng những cái tâm xếp thành một ngôi nhà lớn có hai tầng và bên trong ngôi nhà đó thì có gắn đèn luôn trang trí đèn luôn wow. <laughs> và có xích đu nữa và đó là rất, rất một, nhiều công sức dạ rất là nhiều công sức thì như vậy cuối cùng thì à, chúng ta sẽ xem quyết định nào từ hai người bạn chơi a à, tám thiệp khổng lồ và bây giờ sẽ là công bố của vị khách mời xin mời kiến huy Dạ vâng ạ, à, à, món quà Ngô ấn tượng nhất à, có lẽ là không phải là nó theo khổng lồ mà là <laughs> à, ngôi nhà làm bằng tâm. Ngôi nhà làm bằng tâm vì quá nhiều công sức rất là lâu để ghép lại. Ừ, trong một tràng pháo tay khuyến khích tinh thần của hai bạn chưa ghi được điểm. Bây giờ thì chúng tôi xin công bố số điểm của các thí sinh sau vòng thi thứ nhất qua ba câu hỏi như sau. Bạn Quang Chí Đúng hai câu được 600 điểm. Chúc mừng. Và bạn Trung Hậu cùng 600 điểm. Chúc mừng. Chúng ta vừa kết thúc vòng thi thứ nhất. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta cùng bước vào vòng 2 của chương trình Tìm bạn tâm giao được mang tên Thử thách. Trong vòng thi thử thách này, à, hai thí sinh của chúng ta sẽ nghe khách mời tức là bạn chiến Huy trả lời một câu hỏi về chính các bạn. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Trung Hậu để Ngô chiến Huy trả lời như sau. Trung Hậu có thói quen gì mỗi khi viết một bài báo? Xin mời Trung Hậu. chiến Huy không được liếc. <laughs> Xin mời bạn à, đã có đáp án và dựng lên ạ. Vâng, xin mời cô Kiến Huy. À, bạn Trung Hậu thì là phóng viên cho nên thường xuyên phải viết bài cho báo. Thì thói quen nào của Trung Hậu theo bạn? Thường thì uh, Hậu và em thì làm việc chung với nhau trong ờ, lĩnh vực âm nhạc. Thì em nghĩ chắc là khi viết báo Hậu sẽ có cảm hứng từ âm nhạc thì Hậu sẽ chắc sẽ thường hát hát trong lúc viết bài thì nó sẽ ờ, thoải mái tinh thần lúc không biết hơn. Vậy hả? thử xem có trùng khớp để được điểm hay không xin mời vẫn trung thành với lại lãnh vực ăn cho nó chắc và như vậy chưa ghi được điểm chưa trùng khớp rất tiếc cho một tràng phó tay an ủi bây giờ là câu hỏi dành cho bạn quang chí quang chí thích phong cách thời trang của quốc gia nào nhất xin mời rồi cái quyền suy nghĩ Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản